vé thăm bé với ờ, bên đây ừ. hai hai chị em đi ờ, đi thăm bé bị ờ, bệnh tật wow ừ. ở bên phúc lý luôn à, mấy bạn đi theo mình của bé trai đây và mấy bạn à, làm chung cũng có à, gửi tiền chút đỉnh à, tiền gửi cho bé uống sữa yeah. nhỏ là yeah. mổ rồi mổ rồi bác sĩ nói là khi nào nó bị nhiễm trùng là nhặt ống lên mấy thai nhưng mà từ từ ngày bé mổ tới nay là 12 năm rồi coi như là nó ổn giờ ông xã bệnh của bé là bệnh gì vậy não ung thủy bệnh à, từ trong bụng mẹ ra hả đi ra ngoài mới à, bệnh à, có phượng đau à, quá à, cô không nhớ <laughs> không nhớ cô phượng à rồi là chị con ờ, đứa thứ mấy hay là thế nào quý ơi con đầu của chị có bị không? Ờ, ờ, con đầu mình à. chồng chị làm cái gì làm công nhân tự do làm giống như là đi ừ. làm hộ Gì làm, gì làm rồi rồi chị làm cái này là nghề gì cái này là cái gì à mà cái này là còn lắp ráp được hay là cái này là hàng phế thải là bỏ rồi mấy cái đồ dụng dụng này là bỏ rồi hả mấy cái này là là là, là... là... nhiều ký chị hai ngàn ký làm này hai ngàn ký tính mình ký hả à, tính ký. ký một ngày làm được bao nhiêu ngày làm được cái hai chục ký à. ừ. tại giờ làm giờ chăm luôn chứ Kêu rồi có đi tái khám định kỳ cho nó hay thế nào à, hồi mới mổ thì 3 tháng 8 tháng giờ thì hai tháng một năm đi làm đi được mấy lần thì thôi cái bé ổn không có đi Thế cô à, cô thứ tư của bé. Là đã bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 12 tuổi rồi. À, Mẹ nãy giờ mẹ đi đâu? Giờ mẹ vậy? Đi bỏ cái chút xíu rồi đi xuống chùa Chí Minh lãnh ờ, dạo nè. Lãnh dạ. ờ, qua ờ, về Mẹ nó ăn uống của mình được hết Mình phục vụ nó trăm luôn như em bé vậy thôi em bé tưởng là như em bé mới đẻ à, năng yêu dạ. vậy dạ. <laughs> rồi à, bây giờ mình à, gửi tiền à, cho những cho bé ha ừ. à, điệp điệp à, gửi cho bé là là con cầm mẹ cầm cho nó đi mẹ mẹ mẹ cầm cho nó thì phần này là của của con gửi cho bé ha về thảo thảo thảo bạn làm chung á gửi cho bé mình nhiều đó con nè thì của em dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, vậy đó hả cái nhà nước mình có làm cho cái sổ để mà hàng tháng đi dạ trợ phụ cấp không dạ được bao nhiêu là bảo hiểm như là xuyên suốt hả dạ. bảo hiểm thì có thì chứ mà đi khám đi tên không mà tại sao mình không khám bảo hiểm dạ nhiều khi nhiều khi nằm viện thì mấy ấy thôi bỏ bảo hiểm ra còn mình đi tư đi cho nó mau à. mới bệnh năm rồi à, bị bị dâu á giờ mới lên di đồng thành phố đó, đi lên trảnh là coi như là một trăm phần trăm là mình trả tiền hết luôn vậy cho nên nó nãy khi nào mà làm gì thì nó bỏ bảo hiểm ra ừ. giờ đi tư cái cái cái thuốc bảo hiểm uống đúng rồi cái thuốc bảo hiểm thì nó bảo hiểm mình nhờ những cái à, gì nó quan trọng dạ. thôi còn dạ. cái linh tinh thì mình không cần thiết cái bảo hiểm đâu gì dạ. đó giờ à, cũng tới đây à, gửi tiền quà tiền cho bé rồi cũng thay mặt mấy chị đó, gửi cho chị nha thì quế quế với lại điệp thế thì gửi là đỡ cho bé thì cũng thay mặt ờ, gia đình cảm ơn mấy ờ, chị em nha cảm ơn cô phượng <laughs> mà thôi cười thì của mình mình nói chi mình biết được rồi ờ, hôm nay tụi em cũng đến cũng thăm cháu và gia đình thì chúc cho cháu được khỏe mạnh gia đình được bình yên sự mỹ mãn nha chị ha cảm ơn mấy anh chị trên công ty dạ, chúc khỏe đừng à, chăm cháu nha đừng có <laughs> à, này kia bỏ cháu nha đừng có đi đi hoài ngủ nha con à, cô ơi cô thăm con này cô về nha con cục vàng nha dạ nha dạ đấy con ăn à, khỏe à. nha ăn nhiều nha ăn nhiều cho khỏe nha con nha dạ. bye bye bye bye, bye, bye. cục vàng nha dạ thôi mình cũng kết thúc ừ. chào mất ba dạ, các bạn nha chưa dạ. Dạ. Dạ. dạ. dạ. thì em cũng cảm ơn anh chị ở trên đó thì cảm ơn anh nhiều với chị của phượng ở đây dạ rồi em cảm ơn gì rồi. Dạ. xin chào ơi, nha rồi chào hết mọi người nha rồi, chào chào mấy ừ, ừ. Rồi, đi ra mình cảm ơn nhiều cảm ơn nhiều yeah.